nhãn quan chính trị thấp kém, đánh giá đối thủ sai lầm dẫn đến việc cương nhu không đúng và kết quả là nhận trái đắng. Khi ông Phùng Quang Thanh làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Thanh làm vua một cõi, lúc đó con trai ông Thanh là Phùng Quang Hải tự tung tự tác trong Bộ Quốc phòng, không ai làm gì được. Thế rồi, đến năm 2016, kết thúc hai nhiệm kỳ, ông Thành phải rời Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, khi ông hết quyền lực trong Bộ Quốc phòng thì ông Như đại bảng gãy cánh, chấp nhận về vườn, nhường lại cuộc chơi cho những người khác. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang, người được cho là đã dính kế điệu hổ Ly Sơn. Ông Trần Đại Quang cũng như vậy. Ông Quang là Bộ trưởng Bộ Công an, quyền lực, thét ra lửa. Xây dựng thế lực Ninh Bình tại Bộ Công an rất hùng mạnh, nhưng ông đã bị ông Nguyễn Phú Trọng dụ ra khỏi hang khi không còn là Bộ trưởng Bộ Công an thì ông Trần Đại Quang chỉ là một hình nộm trên bàn cờ chính trị mà thôi. Ý kiến của những người trong cuộc cho Thời báo chấm nhận xét như thế. Điều đáng nói là ông Trần Đại Quang lại không thấy được mối nguy khi ông bị nhử ra khỏi xào huyệt của Bộ Công an. Ông Trần Đại Quang chỉ thấy đằng trước, không nhìn thấy đằng sau, nên ông muốn vào tứ trụ, ngồi vào ghế chủ tịch nước, rồi chạy đua lên chức tổng bí thư. 7 nước thang từ Chủ tịch nước lên Tổng Bí Thư ngắn hơn từ Bộ trưởng Bộ Công an lên Tổng Bí Thư. Còn bởi đến năm 2021, ông Trần Đại Quang đúng 65 tuổi, vừa đẹp để còn ở lại Bộ Chính trị. Lúc đó, ông Nguyễn Phú Trọng vừa đủ hai nhiệm kỳ rồi rút là cũng rất đẹp. Tuy nhiên, người tính không bằng ông Tổng tính. Khi ông Trần Đại Quang ra khỏi Bộ Công an thì xem như ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng kế điệu hổ ly sơn thành công. Cọp đã về đồng bằng thì không còn khả năng vốn có của nó nữa và giữa đồng bằng con cọp Trần Đại Quang đã bị hạ thủ. Đó là một phần của lịch sử. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đang không muốn dẫm lên vết chân của ông Trần Đại Quang trước đó. Theo thông tin mà Thời báo chấm đề có được, ông Tô Lâm cũng đang sợ ông sẽ dẫm vào kế điệu hổ ly sơn của ai đó. Đó là lý do ông nhất quyết không chịu rời khỏi Bộ Công an. Thực ra, ông Nguyễn Phú Trọng đề nghị ông Tô Lâm làm chủ tịch nước một phần để cứu lấy sự nghiệp chính trị của Tô Lâm sắp hết hạn. Phần khác cũng là để ông khỏi phải vất vả tìm người. Tuy nhiên, Tô Lâm không muốn và viện lý do cần phải ở lại Bộ Công an lo nhiều công việc mà ông Tổng Bí Thư giao phó và ông đang còn thực hiện giang dở. Thực ra, ông Nguyễn Phú Trọng không lập lại kế điệu hồ ly sơn với Tô Lâm như đã từng làm với ông Trần Đại Quang trước đó nhưng ông Tô Lâm vẫn rất sợ. Ông Tô Lâm sợ vì ông có quá nhiều kẻ thù, trong đó cánh thân Nguyễn Xuân Phúc rất cay ông Tô Lâm vì ông đã bung lực lượng hùng hậu ra để truy mọi ngóc ngách để lôi cho bằng được sai phạm của bà Trần Thị Nguyệt Thu. Ngoài ra, ông Phạm Minh Chính, người đang bị liên minh với Nguyễn Phú Trọng, Vương Đình Huệ buộc phải chịu trách nhiệm giống như đã buộc Nguyễn Xuân Phúc. Biết đầu, khi con hổ Tô Lâm ra khỏi rừng của Bộ Công an thì không phải ông Tổng mà là ông khác ra tay thì sao? Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính là trụ vẫn còn khá mạnh. Thực tế khi làm Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm xem thường ông Phạm Minh Chính, nhưng khi làm Chủ tịch nước hữu danh vô thực thì Tô Lâm không còn là đối thủ của ông Phạm Minh Chính nữa. Chính trường Việt Nam những ngày sau Tết lại sôi lên về chức vụ Chủ tịch nước. Hai người có đủ tiêu chuẩn là Tô Lâm và Võ Văn Thưởng thì lại chê. Ông Nguyễn Phú Trọng